kem em thân mến, sau khi chúng ta đã tìm hiểu nội dung lý thuyết về glucose cũng như là đồng phân của nó là fructose thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các ví dụ minh họa kem nhé. Ví dụ đầu tiên về lý thuyết rất đơn giản. Chất nào sau đây là monosaccharide? Vậy thì trong đầu chúng ta phải hiện ra ngay hai cái chất tiêu biểu mà ở phần mở đầu chúng ta đã học rồi. Đây sẽ là các phương án. Phương A amylose. Nghe có vẻ rất lạ đúng không ạ? Phương B glucose. C cellulose và D saccharose. À, tất nhiên rồi, Chắc chắn rồi, đáp án nó là gì ạ? Đáp án nó là B. Glucose. Bởi vì sao? Chúng ta học hai cái anh monosaccharide tiêu biểu, đó là gì ạ? À hai anh monosaccharide hai anh tiêu biểu đó là gì? À đó là glucose và gì? Và fructose xem nào? Hai này đều làm sao? Đều có cùng công thức phân tử là gì? Đều có cùng phân tử là C6H12O6. Kiếm hiểu chưa? Thế tại sao nó là monocerit? Bởi vì nó không bị thủy phân được nữa. hiểu chưa? Bởi vì đây là cái chất đơn giản nhất nó không bị thủy phân. Đúng chưa nào? Thầy nói thêm nữa là gì? hai anh glucose và fructose nó là đồng phân vậy tức là nó sẽ khác nhau về cấu tạo đúng không ạ vậy đi cấu tạo cụ thể khác nhau như thế nào đây cấu tạo khác nhau đơn giản như sau cái anh glucose này thì làm sao à nó có 5 OH đúng không và gì một CSO năm chức ancol đa chức đúng không năm anh ancol 5 OH và một chức aldehyde thế còn anh fructose thì sao à nó có 5 OH nhưng là gì và một CO không chưa? Đấy, đấy là về đặc điểm cấu tạo. Hai này sẽ chuyển hóa được qua lại lẫn nhau đúng không? Các bạn nhớ thầy nhá. Hai này sẽ là một trong cái gì ạ? À trong cái dung dịch kèm. Đó là fructose. Nó sẽ chuyển hóa qua lại thành gì? Glucose. Nhớ thầy là môi trường OH trừ nhá. Xong chưa nào? Rồi. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn lại các phương án nhé. Saccharose thì tới đây chúng ta sẽ học nó là một loại xếp vào nhóm disaccharide. Cellulose thì nó được gọi là polysaccharide. Thế còn amylose, các bạn nghe thấy nó rất lạ đúng không ạ? Nhưng thực chất ra amylose nó là một dạng của tinh bột thì nó cũng gọi là polysaccharide được.